Mẹ của dân thành phố về kìa Em mới về tới nè chị ơi Khoan khoan khoan Đứng lại đứng lại đứng lại Dịch bệnh dịch bệnh Mời chị đứng vô hàng để em giải quyết xong cái em cho chị vô nhà Nói chung là dịch bệnh quá chị thông cảm đi phải chịu thôi Để em xịt một cái rồi chị vô nhà Chứ chị vô là có thiệt à Giờ chị nằm xuống cho em sát khuẩn cái rồi em cho chị vô Trời ơi dịch bệnh mà đi tới đi lui cái này nguy hiểm lắm Bây giờ em phải sát khuẩn cho chị đàng hoàng Để em tắm xà bông cho chị cái nữa nó vậy nó mới an toàn chứ chị ơi nói thời buổi dịch bệnh này không làm nó khó khăn lắm chị ơi nói chung là mình sợ lây mà mình phải làm cho nó đàng hoàng chứ chị tới nhà em kiểu này là có thiệt à em phải sát khuẩn này kia là kỳ cọ cho đàng hoàng mới cho chị vô nhà được chứ nói chung là dịch bệnh quá chị thông cảm đi em cũng đâu muốn đâu tại dịch bệnh quá để em xịt vài cái nữa rồi à, chị vô nói chung là thành phố như này căng thẳng lắm chị ơi ngày mấy trăm ca mấy ngàn ca mà chị phải chịu thôi chứ rồi hết chưa giờ chị quay ngược trở lại nó cho đàng hoàng đâu chứ nói thiệt chị chứ hồi đó dân thành phố về là hỏi có bánh mì đâu không chứ giờ đâu mà chị về không lẽ ông báo ngang bắt chị luôn cho gọi chứ